Okay.

cho tê thì gọi xiên tê ô suy lơ cho thinh địa dạ dần vâng, ừ. liễu à ô tin tại quân giờ xa liêm xin danh tăng ơi đồng gì thính cho chiều á về sai lỗi giảm thiểu hạ chế dù thế ô yo lơ thiên hùng em hin tong ô ô dạ tê ba nhân chiều thế thiên hương ê ya liu a o vinnaran xiêm trang bè diện dạ này vô thìn thầy diệt chim yên na chiêu